Chào các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Khải Toàn. Chủ đề hôm nay ta sẽ nói về đặt két an toàn vào tài vị. Trong nhà của mỗi gia đình đều có két an toàn. Bất kể két chính hiệu hay chỉ là một hộp đựng các đồ vật có giá trị tiền bạc cũng không được đặt ở vị trí quá lộ ánh sáng, tức càng kín đáo càng tốt. Hôm nọ tôi đi xem phong thủy cho một ngôi nhà, bước vào phòng ngủ của gia chủ tôi thấy một két sắt rất là to đặt cạnh giường ngủ đối diện cửa sổ chính tôi nói với vị gia chủ này két đặt ở đây khả năng trong két không có tiền hoặc là dòng tiền vào rồi ra rất là nhanh họ ngạc nhiên và mỉm cười việc đặt két an toàn rất là quan trọng bởi vì tài phú là thứ mỗi người đều mưu cầu đặt kết an toàn vào tài vị trong nhà có thể thúc đẩy hưng vượng và tăng cường tài vận mỗi người trong gia đình cũng có vị trí quan trọng này nhất định phải tìm ra tài vị của một căn phòng có thể được tính toán dựa theo tọa hướng của nó dùng bát vận của phòng để tính nơi bát vận phi tinh sao số 8 hàng năm bay vào bay gần nơi đó thì chính là tài vị trong nhà Do thời lượng có hạn, video này không thể giới thiệu chi tiết, các bạn có thể tham khảo phần củ cung phi tinh trong website của tôi. Giả dụ nhà bạn không có két sắt, hãy dùng một hộp đựng tiền bạc trang sức cũng được xem là két sắt, vẫn theo phương pháp tìm ra vị trí thích hợp để đặt vào. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm ra tài vị trong nhà mình một cách đơn giản nhất đó là căn cứ vào phi tinh hàng năm để tìm ra vị trí đẹp nhất đặt két sắt an toàn vào năm 2020 đặt két sắt trong tủ quần áo ở hướng Tây Bắc hoặc Tây thuộc hướng chính tài của ngôi nhà là tốt nhất có thể thúc đẩy vượng cho tài tinh năm 2021 thì đặt ở hướng Tây hoặc Đông Bắc năm 2022 thì ở Đông Bắc hoặc Nam tất cả nơi này có sao bát bạch cát tinh và sao cũ tử bay tới Giả sử két an toàn là két sắt thì mã két sắt có thể căn cứ vào dụng thần của bản thân của mỗi người để quyết định. Nếu bạn cần hỏa thì có thể dùng số 3 hoặc số 4, cần mộc thì có thể dùng số 1 hoặc số 2, cần kim dùng số 7 hoặc số 8, cần thủy dùng số 9 hoặc số 0. Đây là phương pháp nhanh nhất, dùng số thích hợp để làm mã an toàn, có thể đảm bảo kết an toàn có được ngũ hành các tinh của mỗi người